Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bị khui ê mài tối mật Nguyễn Đức Trung lộ mối quan hệ mở ám, tội chồng tội. Vụ án liên quan đến ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là một vụ án rất dài tập. Đó là một phiên bản của vụ án Đinh La Thăng. Không biết trong quan hệ chính trị, ông Nguyễn Đức Trung đã gây thủ chuốc án với bao nhiêu người mà để hôm nay ông rơi vào tình cảm bi thảm như Đinh La Thăng đến như vậy rất nhiều tội bị kết và chồng án. Rất có thể ông Nguyễn Đức Trung sẽ lãnh một bản án nặng nề sau nhiều phiên tòa xét xử. Ông Nguyễn Đức Trung bị cách chức vào năm 2020, tức là không lâu trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không bị cách chức thì ông Nguyễn Đức Trung rất có thể đã vào Bộ Chính trị và nay chiếm trệ ngồi chiếc ghế dành cho một ủy viên Bộ Chính trị hoặc là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội hoặc là Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Trung đã phải bị đứt gánh giữa đường. Kinh nghiệm nhiều năm làm công an, ông Nguyễn Đức Trung đã đối phó với khó khăn rất tốt. Ông ngửi thấy mùi không hay nên đã để cho nhân vật quan trọng nhất trong công ty Nhật Cường, đó là Bùi Quang Huy, cao chạy, xa bay. Tưởng rằng thế là thoát, tuy nhiên ông Trung đã không thoát. Lý do vì sao như vậy? Bởi ông Trung có quá nhiều kẻ thù. Đến hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung tại tòa Ông Nguyễn Đức Trung là người tiến nhanh hơn quân hàm. Chỉ mới thiếu tướng mà nắm chức giám đốc công an thành phố Hà Nội, một chức vụ thường dành cho cấp bậc trung tướng. Trong chính trị, ông Nguyễn Đức Trung là nhân vật đáng gờm đối với cả những người có cấp bậc thượng tướng hoặc là đại tướng công an. Ở Bộ Công an chỉ ai làm Thứ trưởng Bộ Công an mới có ủy viên Trung ương Đảng và hầu hết trong họ là Trung tướng hoặc Thượng tướng. Tuy nhiên chỉ mới thiếu tướng nhưng ông Trung đã nhảy ngang qua làm chúc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với chức Ủy viên Trung ương Đảng. Nếu không chặn được ông Nguyễn Đức Trung, rất có thể ông lại vào Bộ Chính trị tại đại hội lần thứ 13 và nhiều kẻ đã không muốn điều đó. Bị chặn ngay giữa đường vì tiến quá nhanh. Có thể nói ông Nguyễn Đức Trung là người tiến nhanh hơn làm cho nhiều đối thủ chính trị của ông cảm thấy lo ngại. Từ tháng 9 năm 2012, lúc đó mới chỉ 45 tuổi mà Nguyễn Đức Trung đã là bí thư đảng ủy Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Lúc đó ông chỉ mới mang cấp hàm đại tá, một cấp hàm cấp rất xa, cách xa cấp hàm trung tướng của ông Nguyễn Đức Nhanh như ông Nguyễn Đức Trung đã đảm nhận chức lớn như vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung khi còn là đỉnh cao quyền lực Chủ tịch thành phố Hà Nội. Ngồi vào chiếc ghế Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thì thế nào cũng được lên non. Vì thế mà ngày 13 tháng 7 năm 2013, Nguyễn Đức Trung đã được phong hàm Thiếu tướng Ngoài ra, ông Trung còn trao được các bằng khen như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2004 và Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất vào năm 2007, Huân chương chiến công hạng nhất. Ngồi trước ghế Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ mới 3 năm thì vào ngày 2 tháng 11 năm 2015, ông Nguyễn Đức Trung lên chức Phó Bí thư thành phố Hà Nội tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây chỉ là bước dọn đường mà ông lên làm chủ tịch thành phố Hà Nội sau đó. Và đúng như lộ trình này, vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, ông Nguyễn Đức Trung lên làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Thế Thảo sau khi hội đồng nhân dân thành phố này bầu mang tính chất thủ tục. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã ký quyết định số 2225 phê chuẩn việc bầu chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011 2016 đối với ông Nguyễn Đức Trung. Vào tháng 1 năm 2016, tại Đại hội Đảng bộ đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trung tiếp tục trúng cử chức ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Lúc ông Nguyễn Đức Trung làm chủ tịch thành phố lớn thứ nhì của đất nước mà ông chỉ mới có 46 tuổi, vị trí chủ tịch thành phố Hà Nội rất dễ vào Bộ Chính trị, mà ông Nguyễn Đức Trung thường tiến rất nhanh, không vị trí nào ngồi quá 5 năm nên ông đã gây nên mối lo rất lớn với các đối thủ chính trị của ông, mà trong đó có cả ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Và đó là lý do tại sao ông Nguyễn Đức Trung đã bị triệt hạ. Họ đã triệt hạ nhau như thế nào? Vào năm 2020, ông Nguyễn Đức Trung bị bắt vì dính dáng đến vụ án Nhật Cường Mobile. Cáo buộc về thiệt hại kinh tế của vụ án này không lớn nhưng vẫn bị khui và ông Nguyễn Đức Trung bị tống vào tù. Ở đây, những người tham gia vào việc tống Nguyễn Đức Trung vào tù có thể kể ra là Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm và người rất kín tiếng, đó là ông Chu Ngọc Anh. Và nếu như không bắt được ông Nguyễn Đức Trung để tống vào tù thì khả năng là ông Nguyễn Trung sẽ vào Bộ Chính trị và rất có thể ông ta sẽ nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an thay cho ông Tô Lâm. Và đây chính là hiểm họa lớn mà ông Tô Lâm cần phải loại bỏ. Nếu ông Nguyễn Đức Trung mà không vào Bộ Chính trị thì thế nào ông cũng giữ chức vị cũ và lúc đó Trung Ngọc Anh cũng không có cửa để về nắm chức Chủ tịch Hà Nội. Tuy nhiên nếu Tô Lâm và Trung Ngọc Anh thôi không đủ loại Nguyễn Đức Trung mà cần phải có bàn tay của Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đóng vai trò là người giúp sức nhưng sẽ làm sai lệch cán cân quyền lực rất lớn vì quá nhiều kẻ thù như thế nên Nguyễn Đức Trung khó mà thoát khỏi trường hợp tội chồng tội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung xử lý khủng hoảng đồng tâm. Mới đây vào ngày 29 tháng 7 Báo chí cho biết Bộ Công an đã khui được nội dung email tuột mật của ông chủ Nhật Cường gửi ông cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Trung. Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty Nhật Cường đã gửi email cho Nguyễn Đức Trung và đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà ông Bùi Quang Huy đã gửi và gợi ý lý do để dừng đấu thầu và từ đó lộ diện quân sư của Bùi Quang Huy. Quân xui đó không ai khác, chính là ông giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, ông Nguyễn Mạnh Quyền. Được biết, một ngày trước khi Sở Kế hoạch Đầu, tư tổ chức xét gói thầu ở trên, Bùi Công Huy, Tổng giám đốc công ty Nhật Cường đã gửi email cho Nguyễn Đức Trung và mục đích gửi lá thư này để có thể ông Bùi Công Huy sẽ giới thiệu thêm một công ty tham gia đấu thầu. Về nguồn gốc email vào ngày 15 tháng 5 năm 2016, Võ Minh Hiếu, giám đốc của Nhật Cường Software đã gửi Bùi Công Huy và từ đó Huy gửi cho Nguyễn Đức Trung qua địa chỉ email trung hình sự gmail com Trong email có nội dung như sau: Theo thông tin Hiếu được biết thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đang triển khai gói thầu số hóa vào năm 2016 và dự kiến đóng thầu vào ngày 16 tháng 5 năm 2016. Hiếu muốn nói Huy nói với ông Trung cho một công ty do Hiếu giới thiệu có sử dụng phần mềm nhận dạng của Nga tham gia gói thầu số hóa đăng ký doanh nghiệp Ngoài ra, có thể số hóa văn bản giấy tờ và cơ sở dữ liệu hộ tịch tại cấp phường. Từ dữ liệu số hóa đó có thể tạo lập cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tích hợp vào hệ thống chính quyền điện tử của thành phố và cơ sở dữ liệu dân cư. Do đã đến thời điểm đóng thầu, không kịp chuẩn bị hồ sơ nên Hiếu đã đề nghị Huy đề xuất ông Trung chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần để có thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu và chứng minh năng lực một cách tự nhiên, không can thiệp và dư luận cho rằng ông Tô Lâm lúc này cũng đang rất ngán ngại Nguyễn Đức Trung khi ông Nguyễn Đức Trung tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Vào tháng 4 năm 2017, vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm lên tới đỉnh điểm khi một số công dân của xã Đồng Tâm đã giữ 38 người gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ chiến sĩ công an tại nhà văn hóa thôn Hoành. Khi đó, ông Trung đã về Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm đối thoại trực tiếp với người dân và ghi nhận 21 vấn đề bức xúc của bà con và hứa sẽ chỉ đạo giải quyết công tâm nếu giao cho Nguyễn Đức Trung toàn quyền giải quyết vụ đồng tâm thì rất có thể uy tín ông Trung lên như diều gặp gió. Đó là lý do Tô Lâm cùng Giám đốc Công an thành phố Hà Nội lúc đó quyết định đánh úp đồng tâm và loại bỏ vai trò Nguyễn Đức Trung trong vụ án này. Đó là cú đánh đầu tiên nhắm vào Nguyễn Đức Trung và sau đó là vụ án Nhật Cường Mobile là Nguyễn Đức Trung mất chức vào tay Trung Ngọc Anh và mất luôn cơ hội vào Bộ Chính trị tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những